Vâng, buổi chiều ngày hôm nay thì uh, lại tiếp tục cập nhật và gửi đến cho quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta một căn nhà nằm ngay uh, đối diện trường học nha quý vị. Đây là một căn nhà xây dựng và thiết kế rất là đẹp nha. Và với căn nhà chúng ta thì uh, có diện tích là ngang uh, 4m2 và độ dài là lên đến 18m và nhà mình thì được xây dựng mới và thiết kế rất đẹp. Ngay đối diện trường học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 luôn nha quý vị. Căn nhà này thì uh, xây dựng theo phong cách mới hiện đại và với đầy đủ tất cả công năng nha quý vị. Một uh, mẫu nhà mới khá là đẹp và nằm ngay uh, bên uh, cạnh trường học cũng như là trường học Huỳnh Văn Nghệ và cũng như là trường học uh, Lê Quý Đôn uh, với um, ngay uh, trên đường của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và một vị trí phải nói là quá tuyệt vời. Và đây là căn nhà mà hôm nay gửi đến quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta. Với căn nhà diện tích là ngang 4m2 và độ dài 18m và được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà mình thì ờ, được ờ, xây dựng cũng như là phun đất nha. Với con đường rộng lên đến khoảng 15m và có vỉa hè nha quý vị. Căn nhà mình thì có chính là hướng đông, đông nam thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và đối diện ngay trường học luôn, ngay sát bên ngoài nha quý vị. Căn nhà đang được gia chủ bán cái giá cực kỳ là yêu thương và nhà này thì ờ, xây mới, diện tích là ngang 4m2 và độ dài 18m, nằm trên một con đường thông đường rộng nha. Ở đây thì ờ, gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mướn phòng công ty kinh doanh đa ngành nghề nha quý vị. Đấy với ờ, vị trí khá là đẹp nha. Và căn nhà này thì bên ngoài chúng ta sẽ có một cái khoảng vỉa hè rộng đến khoảng 4 m và đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà này mà hôm nay bên nhà đất bên em muốn gửi đến quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta với một em siêu phẩm thiết kế theo một cách hiện đại khá là đẹp và sang trọng nha quý vị. Thì những ai đang ờ, tìm kiếm và mua cho mình một căn nhà vừa ở vừa kinh doanh cũng như là vị trí khá là đẹp và rất là đắc địa như thế này thì ờ, xem được video liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay nha quý vị. Căn nhà này thì ờ, được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và 3 tầng lầu.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 trục đường lớn của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bếm lại trường học cũng như là khu uh, chợ và những các cái uh, tiện ích bách hóa xanh và cũng như là khu uh, mua sắm và ngay uh, kế bên uh, cánh đồng diều cũng như là khu vực gần với lại uh, công viên luôn nha quý vị. Đấy, và căn nhà phải nói là xây dựng rất là đẹp và diện tích là ngang 4m2 và độ dài 18m, xây dựng đủ luôn nha. Và có khoảng uh, về hè đường trước 4 mét nữa Đấy, và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 11 tỷ thôi và còn thương lượng nha Đấy, với 10 à, tỷ 999 triệu nha quý vị và còn được thương lượng nha Đây là căn nhà với xây dựng khá là tuyệt vời nha quý vị Thì à, khi mua sẽ được gia chủ là để lại tất cả nội thất cũng như là full nội thất cho gia đình mình Một uh, mẫu nhà hiện đại và có sân trước sân sau rất là đẹp và rất là rộng nha thì uh, quý vị đang xem trên màn hình nhỏ cũng là trên uh, điện thoại hoặc là trên tivi uh, ờ, cảm thấy quan tâm đến căn kênh này thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và với uh, xây dựng uh, mẫu hiện đại khá là đẹp và cũng như là tặng full nội thất nha lại với vị trí phải nói là quá tuyệt vời và căn nhà xây mới có sổ hồng riêng và pháp lý cũng như là giấy tờ và uh, đầy đủ hết cho gia đình mình công chứng ngay luôn trong ngày đều được nha quý vị Đấy, và bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với ờ, một phòng ờ, khách này cũng như là có vệ sinh ở bên trên luôn Đấy, với phòng khách và vệ sinh khá là rộng nha Nhà mình thì có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh và 4 phòng ngủ chính và bên trên thì sẽ có một phòng khách và bên dưới thì sẽ có một à, gara xe hơi khu vực sân đậu xe máy và trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ đầu tiên này khu vực phòng ngủ đằng trước nha quý vị với uh, tặng giường cũng như là có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi trên thì à, sẽ có hệ thống là đèn trùm và trần thạch cao kết hợp với đèn led và đây là khu vực ban công đường trước này quý vị thì những khách hàng đang xem và đang quan tâm và mua cho mình một căn nhà mặt tiền đường ở ờ, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề hoặc là mở tiệm nail xì ba được thì um, xem sơ qua video căn nhà liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình để liên hệ ngay cho em Thắng đi xem ngay cặp nhà phố xem ngay căn nhà phố này rất là tuyệt đẹp nha quý vị và với hướng của căn nhà mình thì có chính là hướng um, đông nam nam hoặc là đông nam nha quý vị thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha và nhà này thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ và hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày Và khi mua thì à, sẽ được gia chủ là bao sang tên và hỗ trợ vay vốn nha quý vị Đấy, dạ, và trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ của căn nhà mình này anh chị khá là đẹp nha và rất là tuyệt vời nha quý anh chị một mẫu nhà phải nói là trong phân khúc rất là đẹp và sang trọng nha lại với uh, tặng giường cũng như là tủ và có sofa bàn ăn đầy đủ hết nha quý vị Căn nhà mình thì à, được thiết kế và xây dựng rất là đẹp nha. Và với diện tích ngang 4m2 độ dài 18m và xây dựng full à, nội thất rất là sang trọng nha quý vị. Nằm ngay à, đối diện trường học luôn và vừa kinh doanh vừa ở nha quý anh chị, khá là tuyệt vời. Ngang 4m2 và độ dài 18m xây dựng đủ luôn và không có lộ giới nha. Đấy, khu vực sân đường trước thì uh, đã trừ ra rồi để làm vỉa hè rồi nha quý vị Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ này Tiếp theo của căn nhà mình nha Và nhà này thì à, nhà xây mới Cũng như là sổ và giấy tờ đã hoàn công đầy đủ gia đình mình Mua bán thì à, công chứng sang tên Và với vị trí thì ngay sát với lại mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu Cũng như là vị trí uh, sát bên cánh đồng diều cũng như là những các cái chung cư và những các cái khu uh, khu mua sắm thì rất là gần nha trường học thì đối diện rồi Đấy, vị trí phải nói là quá đẹp nha quý vị và căn nhà này thì uh, với giá chỉ có 10 tỷ 999 triệu và giá này thì còn gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm nha Đấy, chỉ với uh, hơn chục tỷ một xíu thôi là anh chị có thể là sở hữu ngay căn nhà này rồi Đấy, với vị trí phải nói là tuyệt vời nha quý vị Nhà mới và số hồng riêng Diện tích thì hợp lý Và căn nhà này thì gia đình mình có thể là mua để ở hoặc là mua để cho thuê Thì à, cũng có thu nhập nha, khá là lớn nha quý vị Vâng, trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, sân thượng Và cũng như là phòng thờ Và khu giặt rũ này Và sân thượng trước sau như quý vị thì ờ, đại gia đình khách hàng chúng ta đang xem và quan tâm đến những cái mẫu nhà đẹp và vị trí tuyệt vời nằm ngay đối diện trường học và căn nhà giá rẻ này thì ờ, liên hệ khi xem được video nha quý vị. Đấy và đây cũng như là cuối của video rồi. Thì anh chị ờ, khách hàng mình cũng như là cô bác đang xem và quan tâm đến cái những mẫu nhà hiện đại và thiết kế đẹp như thế này thì vui lòng liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở bên trên màn hình nha quý vị để đi xem nha. Và bên em thì còn rất là nhiều những căn nhà đẹp và giá rẻ đang ờ, được ờ, giao bán trên kênh hệ thống kênh YouTube nha quý vị.